Đức Phật là một nhà khoa học. Đức Phật là một nhà khoa học, là một nhà giải khoa học. Tác giả, trưởng lão, thích thông lạc. Chúng ta tu là chúng ta trở thành một cái người không tham sân si. Mà không có đủ cái lực thì tham sân si vẫn còn. Vẫn còn. Cho nên chúng ta phải trải ở trên tứ niệm xứ cho đến khi mà chúng ta luyện được thất giác chi. Bởi vì trên tứ niệm xứ mà cái dài, thời gian dài thì từ cái giác chi này nó hiện ra nó hiện ra đủ bảy cái năng lực giác chi bảy năng lực giác chi thì chúng ta có đủ tứ thần túc cho nên ở trên trạng thái tứ niệm xứ này chúng ta mới dùng cái ý thức của chúng ta mình luyện tứ thần túc cho nó nhanh còn mấy con phải kéo dài bảy ngày bảy tháng bảy năm thì nó mới đủ cái tứ thần túc của nó thì phải lâu theo hiểu chưa nó cũng ở trong cái trạng thái bất động tâm của mấy con bây giờ mấy con có rồi đó nhưng mà nó phải chưa tứ, tứ thần tốt được là tại vì cái lực của nó nó phải có cái thời gian dài nó mới đủ lực các con hiểu rõ ràng mà thầy dạy cái pháp của Phật cái đường đi nó rõ thật rõ nó như cái bản đồ mà cái đường đây về thành phố sao thì đi như vậy là nó không bao giờ phải cách thức của thầy dạy Phật pháp nó rõ lắm em rồi chỉ có mấy con tu cũng được thôi chứ còn thiệt ra thì nó rõ ràng lắm đi tới cái pháp nào cái chặng đường đó nó rèn luyện cái gì cái gì nó cụ thể cho đến khi mấy con làm chủ được sự sống chết mấy con thôi mà nói về mà thành thân thì thôi cái chuyện đó không có cần nói mà cái chuyện mà chúng ta cần ở đây là cái mục đích của đạo Phật ra đời là đem lại cái sự bình an cho con người mà không còn sợ hãi trước cái gì hết mọi việc gì chúng ta cũng biết hết chúng ta thấu suốt hết về tương lai thì chúng ta rõ ràng ngồi đây mà vũ trụ chỗ nào chúng ta cũng biết mà chúng ta không làm cái việc đó cho nên vừa rồi á thì trong cái cuộc đại hội Phật giáo người ta nói như thế này người ta đưa ra rằng cái cái khoa học với Phật giáo nó không xung đột chứ không phải Phật giáo là khoa học họ nói như vậy đó cái lý luận của người ta nói vậy thì nghe ra nó đúng chứ sao bởi vì Phật giáo nó thật sự ra những cái phương pháp những cách thức tu học của nó rất khoa học nhưng mà các nhà khoa học thì họ bảo rằng các cái cái cái, cái Phật giáo khác thì người ta cho rằng Phật giáo nó không phải là khoa học mà nó không xung đột với khoa học nó hợp với khoa học nó lý luận nó logic nó cụ thể nhưng mà nó không phải khoa học cái ý của họ đúng nhưng mà thật sự đạo phật là cái người mà chỉ đạo cho khoa học chứ không phải xung đột không phải là không khoa học tại sao ly nước đầu tiên mà đức phật chứng đạo rồi đức phật nhìn trong ly nước này là bảo rằng ly nước này có vô lượng trơn thì bây giờ khoa học mới khám ra ờ trong nước nó có như vậy vậy khoa học đi sau đức phật vậy thì các nhà khoa học muốn làm một cái gì muốn phát minh một cái gì thì đến tìm một cái người tu chứng hỏi họ hướng dẫn cho bây giờ ông làm cái đó là lợi ích gì cho chúng sanh nè lợi ích gì của con người nè ông đang nghiên cứu về cái vật lý những cái phương pháp đó để làm lợi ích cho con người hay làm hại cho con người nè hỏi nhà khoa học nhà khoa học chỉ ông bây giờ ông phải kết hợp vật gì vật gì nè ông sẽ làm thành một cái ra cái vật đó họ không hiểu bởi vì cái người tu sĩ mà chính đạo họ là cái nhà khoa học thật sự họ biết kết hợp các cái duyên là để tạo thành cái gì lợi ích cho chúng sanh vì vật chất à, bây giờ muốn làm cái máy gì họ bảo ông là phải làm như vậy viết công thức như vậy vậy vậy đó thì ông đưa vô cái lò mà sản xuất ra vậy nó thành ra cái máy đó chứ đâu có cần thật sự ra thầy nói một đức phật là một nhà khoa học là một nhà giải khoa học tại vì mấy ông không hỏi đức phật con mắt của đức phật đã nhìn suốt như vậy rồi thấy một cái ly nước nó vô trùng như vậy rồi vô lượng trùng như vậy rồi thì thử hỏi bây giờ ở trong không gian này cái chất gì trong không khí này chất gì trong nước này chất gì cái gì hỏi đức phật đức phật thì chỉ mấy ông lấy cái chất đó hợp với đó nó sẽ thành ra cái gì nhà khoa học hỏi người ta ta chỉ còn mấy ông nghiên cứu rốt cuộc rồi cả năm trời tốn hao bao nhiêu tập lách này nó không đúng cái gì hết à thì phải bỏ nghiên cứu lại nghiên cứu cho đến khi mà nó thành ra ở ờ, cái bây giờ xác minh ra cái này được rồi nó lợi ích rồi thì rõ ràng là cái nhà khoa học nó mò mò bằng cái tưởng của mình còn đức phật dùng bằng cái trí tuệ qua nó không phải ý thức nữa mình nhìn suốt không gian mà lấy cái vật đó thì đó là nhà khoa học cho nên trong cái cuộc họp mà Phật giáo thế giới hôm nay họ nói gì vậy thật sự là họ chưa có biết cái gì về Phật giáo hết mà tiếc vậy trong khi đó, đó thầy thì anh ngữ quá dở có một người nào anh ngữ giỏi ừ, trả lời giùm thầy cái này đi cho họ biết chứ đừng có nói là thật là không xung đột không xung đột với khoa học mà thôi <clears throat> bởi vì họ thật sự ra họ không có hiểu bây giờ trên thế gian này có một mình thầy hiểu như vậy thôi có bao nhiêu người học Phật giáo họ hiểu như vậy thì rất khó cho thầy cho cỡ mà mấy con tu chứng đi tụi tôi thấy biết này nè mấy ông muốn hỏi mà các nhà khoa học về đây hỏi tôi thấy không đó là cái công việc như vậy đó mấy con thôi bây giờ đến giờ rồi để mấy con ăn cơm chứ mấy con nghe thầy nói riết ra tới chừng 12 giờ chưa không cô biết bao nhiêu việc mà nói thấy không nhắc khéo <coughs> nhiều lắm rất là nhiều nhưng mà cái mục đích là kháng tu mà thôi mấy con đến đây thì ngưng lại mấy con để rồi chúng ta chuẩn bị dạng con 10 giờ hơn 10 giờ rồi có phải không ừ.